gầm cao, máy thoáng, số tự động hai cầu quý vị nhá. Và điều đặc biệt nữa là à, thương hiệu Toyota thì đã được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi. Luôn khẳng định là thương hiệu ô tô số 1 Việt Nam và cũng như là một thương hiệu ô tô lớn trên thế giới rồi quý vị nhá. Động cơ của chiếc xe này thì cực kỳ là lành tính luôn, ít hỏng vặt luôn. Và vận hành thì chúng ta thấy rằng là rất là êm ái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 Đấy. Với chiếc xe này thì rất là phù hợp với anh em ta đi công trường, công trình, chúng ta đi à, ngoại giao, đi ký kết hợp đồng hay chúng ta đi gia đình đều rất là hợp lý quý vị nhá. 8 chỗ ngồi. Điều đặc biệt của cái dòng xe này là khoang nội thất của nó thì cực kỳ là rộng rãi thưa quý vị. Ngồi rất là rộng luôn, kể cả là ba hàng ghế luôn. Và điều hòa thì được phân đến từng chỗ ngồi cho nên là quý vị hoàn toàn yên tâm khi ta đi vào à, thời tiết nóng nực và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 nổi trội của cái dòng xe này đó chính là cái vận hành của nó và cái động cơ của nó rất là bền bỉ và lành tính không uh, ít hỏng vặt quý vị nhá Đấy, chúng ta đi cũng xếp vào cái dòng xe nồi đồng cối đá phá không hỏng rồi quý vị và điều đặc biệt nữa là cái kiểu dáng của chiếc xe này thì lại rất là đẹp luôn hầm hố và cũng rất là thời trang với cái dòng xe này là xe của các ông chủ rồi chúng ta sử dụng chiếc xe này đi ký kết hợp đồng hay đi giao dịch thì đều hoàn toàn là hợp lý còn bây giờ chúng tôi truyền tải đến cho quý vị đây cái lốp trước của nó đây lốp mới tinh nha quý vị nha vừa mới thay xong và đến từ thương hiệu Bridgestone một thương hiệu lốp ô tô nổi tiếng của Nhật Bản ấy và cái khoang lốp của nó đây chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị nhá à, chúng ta thấy là cái mặt la răng của nó đây vẫn là mặt la răng zin chưa có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn vào đây quý nhá chúng ta nhìn cái tăng bua cái má phanh kia chúng ta cũng biết luôn là chiếc xe này đi ít hay là đi nhiều luôn quý vị nhá lốp mới tinh luôn đây và bây giờ chúng tôi quay cận cảnh đấy cái à, thân vỏ từ phía bên lái của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi máy VVTi rồi quý vị đấy. để quý vị quan các bệ bước rồi là nẹp chân kính rồi là về mưa tay mở cửa hóp cửa inox được trang trí trên chiếc xe này đây cái nắp bình xăng cũng được uh, đây tôi quay cận cảnh từ phía sau chúng ta thấy cái độ căng của chiếc xe Fortuner này như thế nào nha quý vị nhá giá hơn 300 triệu đồng chỉ nhìn hơn một chiếc xe i10 mới ít thôi còn rẻ hơn cả chiếc xe Vios số sàn đời 14 15 quý vị nhá đấy, chúng ta đi làm gì Vios quý vị đây chúng ta nhìn thấy cái gót khoang lốp đây Đấy, cái keo chỉ của cua lốp đây nhá, tôi đang chỉ tay này cũng còn zin luôn nhá. Gót khoang lốp nhá, không bị một vết mọt nào đâu quý vị nhá. Đấy sắt xi của nó đây thì còn vuông đét luôn. Mặt la răng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị đứt vỡ gì đâu quý vị nhá Đấy, và cái lốp sau này cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi hai ba năm nữa chúng ta không phải nghĩ đến việc phải thay lốp quý vị nhá cái đèn hậu phía sau đây cũng còn rất là trong luôn và phía dưới là Toyota Fortuner Đấy, tôi quay cận cảnh chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi và sau khi xem xong video của chúng tôi thì quý vị cũng đánh giá được đến trên 90% chất lượng của chiếc xe này nhá và cũng có thể gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này. Và với phương châm bán hàng của chúng tôi là luôn phản ánh đúng thực tế, đúng chất lượng của các cái dòng xe được giao bán tại ô tô Kiên Anh. À, và quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm khi à, đến với chúng tôi, chúng tôi luôn cam kết với quý vị và bằng văn bản với tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Cam kết với quý vị không đâm đụng, không ngập nước, máy gầm số đại chất. Đấy là cái cam kết của chúng tôi. Cái đèn hậu phía sau bên phụ này cũng còn rất là đẹp luôn đấy và đây cái khoang lốp phía sau bên phụ đây cái gót khoang lốp đây cái keo chỉ của cua lốp đây nếu tôi đang chỉ tay này cũng còn zin đét luôn quý vị nhá đây gót khoang lốp không có dấu hiệu gì của sự mọt mục và đây là cái mặt la răng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự xước sát và bây giờ tôi quay cận cảnh phía à, sau bên phụ đây chúng ta thấy nước sơn của nó còn rất là bóng luôn và ừ, căng nha quý vị nhá Đấy, cái lốp trước của nó đây đấy chúng ta thấy là mới tinh luôn và nó cũng đến từ thương hiệu Bridgestone đấy mặt la răng này rất đẹp không có dấu hiệu gì của sự xước xác đâu quý vị nhá đấy chúng ta thấy sáng trưng luôn quý vị giá thành thì hợp lý mà lại lịch sự quý vị nhá vì ớt hay là i10 hay Morning làm sao mà sánh được với Fortuner dựng một chiếc xe Fortuner ở bên cạnh thì nó nuốt chửng tất cả các loại xe luôn quý vị nhá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 và bao cả vận chuyển cho quý khách hàng ở xa rồi Đấy, và chúng tôi quý vị hãy liên hệ ngay với ô tô Kiên Anh để sở hữu chiếc xe này còn bây giờ xin phép quý vị tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này quý vị nhá đây đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này Đấy, đã được chủ nhân người ta độ cái màn hình Android rồi màn hình Android này đã tích hợp rất nhiều các cái tính năng có đủ hết các tính năng quý vị nhá à, Facebook Zalo YouTube rồi Google Maps đầy đủ hết Đấy, khóa khiển à, theo xe quý vị nhá đây, hàng ghế thứ nhất đây đã được may cái loại da dạ. cao cấp và may rất là căng rất là đẹp luôn quý vị nhá đây cái phần nhựa phía dưới đây chúng ta dạ. nhìn thấy sáng trưng luôn đây chúng ta nhìn cái cần số này da vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá hai cầu sử dụng bình thường quý vị nhá hộp số tự động hai cầu đây chúng ta nhìn vào cái vô lăng này chúng ta biết luôn là một chiếc xe nó chất lượng như thế nào không có một vết mòn mờ nào nhựa của nó vẫn còn tươi và sáng như mới luôn quý vị nhá kể cả là cái biểu tượng Tota cái vẫn là cái biểu tượng Tota theo xe nhá quý vị chứ không phải là thay mới đâu quý vị nhá thay mới nhìn nó khác hẳn luôn cái này nhìn nó tròn chỉnh nó sắc nét hơn rất là nhiều nhá đây chúng ta nhìn thấy các cái khóe của vô lăng chưa không bị mòn mờ một chút nào luôn quý vị nhá rất là đẹp luôn đây điều hòa auto đấy hai cầu đấy. ba vùng điều hòa đây trần đã được bọc ni lông cho khỏi bụi bẩn rồi nhưng bên trong của nó là một cái lớp nỉ còn mới tinh nhá chủ nhân người ta bọc cái trần này từ mới cho nên cái trần phía bên trong này còn mới tinh luôn quý vị nhá đấy kể cả cái hộp tì tay đây chúng ta thấy là nó không bị mòn mờ nó vẫn còn sần tươi sáng như mới luôn quý vị nhá các cái chốt cửa đây chúng ta thấy sáng trưng đây các con ốc này đây chúng ta thấy chưa một lần mở chưa một lần động chạm cơ lên mỏ lết đâu quý vị nhá đấy cái táp đi cây của nó đây hai túi khí cho hàng ghế phía trước quý vị nhá đây cái táp đi cửa của nó đây nhựa của nó còn cực kỳ là sần luôn quý vị nhá đấy này tôi chưa dọn đâu tôi chỉ mới dì rửa nước lã thôi và đã um, truyền tải hình ảnh đến cho quý vị luôn rồi đấy, chứ còn tôi rửa lên thì nó như mới luôn đây các cái tay cửa đây không bị mòn mờ không bị bóng một chút nào nhá đấy vân gỗ theo xe từ đầu rất là ấm cúng và hiện đại quý vị đấy, bệ bước là đã được bọc à, inox rồi quý vị nhá hàng ghế thứ nhất đây máy rất là căng và mới đẹp không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị keo chỉ thì cam kết với quý vị là zin đến 100% không mất một phân keo sợi chỉ nào quý vị nhá không một vết mọt quý vị nhá đấy là cái cam kết của chúng tôi đây chúng ta thấy chưa các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá đấy đây hàng ghế thứ hai đây đấy cũng rất là càng đẹp ra là da cao cấp nhá quý vị nhá rất là đẹp luôn đây cái tắp bi cửa của nó đây đấy cái tắp bi cửa rất là zin đấy cái tay tay cửa này rất là sần không bị mòn mờ các cái nhựa phía dưới này còn rất là sáng luôn quý vị nhá đây keo chỉ của cánh sau bên phụ đây còn căng đét luôn đấy các con ốc này chưa một lần mở tem của nhà sản xuất vẫn còn đấy keo chỉ đây đấy sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất quý vị nhá đây cái gót khoang lốp đây keo chỉ của cua lốp cũng còn luôn quý vị nhá đấy như con thấy là như vậy đây đấy rất là đẹp luôn và bây giờ tôi chuyển máy quay sang phía bên lái để truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh từ phía bên lái đấy đây chúng ta thấy gương kính chỉnh điện gương cục điện hai cầu điện hai cầu đầy đủ quý vị nhá đấy các cái phím bấm lên xuống kính đây vẫn còn sáng còn tươi và không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ luôn táp đi cửa của nó đây chúng thấy nhựa còn sần còn sáng tem của nhà sản xuất đây vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá đây chúng ta nhìn đặc biệt vào cái vô lăng này đi ít đi nhiều chúng ta nhìn vào các cái khóe vô lăng này các cái mặt vô lăng chúng ta hay bóp còi hay sờ đây này cho nên là đấy, chiếc vô lăng của chiếc xe này quá đẹp luôn đây hàng ghế thứ nhất luôn ghế là ghế chỉnh điện quý vị nhá đây chúng ta các cái chốt cửa đây có dáng trưng te của nhà sản xuất đây con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cửa lên mở lết đâu quý vị nhá đấy các cái cửa của nó còn rất đẹp luôn đây cái phần nhựa phía dưới đây keo chỉ của cánh lái đây quý vị đấy, không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu à, chúng ta không biết xem xe chúng ta có thể nhờ người xem xe qua hình ảnh những người sành về xe người ta cũng đánh giá được chất lượng của chiếc xe này rồi quý vị nhá và với một video của chúng tôi thì thường nó đến ờ, hai ba mươi phút cơ cho nên quý vị hãy dành thời gian uh, để theo dõi cái video của chúng tôi và cũng là để đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa cái chốt cửa còn đây sáng trưng luôn quý vị nhá đây keo chỉ của cánh sau bên phụ đây bên lái đây các con này chưa một lần mở tem của nhà sản xuất đây vẫn còn zin đét đèn đẹp luôn quý vị nhá đấy hàng ghế thứ hai như vậy càng đét đèn đẹp luôn đấy trần bên trong thì mới tinh luôn và bây giờ tôi truyền tải đến cho quý vị cái cốp sau của chiếc xe này đây nhựa của nó đây ấy chúng ta thấy sáng trưng như mới chưa nhựa của nó đây tất cả mọi thứ đây sáng trưng không bị một vết xước nào nhá chứng tỏ chủ nhân người ta chỉ chở đi bình thường không có chở chiếc gì trên chiếc xe này luôn đây đấy nhựa của nó mới tinh luôn đây rất là kỹ cho quý khách hàng luôn điều hòa ba vùng được chia đến từng chỗ ngồi một đây các con ốc này như vậy chưa một lần mở anh nhá chưa một lần động chạm cờ lên một lết keo chỉ của nó đây thì zin đét rồi ấy nhựa của cái cốp sau này như vậy sáng trưng luôn keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá Đấy. rất là kỹ cho quý khách hàng hai bên hông của nó đây không có dấu hiệu gì của sợi tắc matit nha quý vị đinh tán đinh tiếc vẫn còn zin đét luôn bên hông bên lái này cũng vậy Đấy. rất là kỹ luôn thưa quý vị đấy gầm sàn thì sáng choang hết cả một lượt đây đấy chúng ta thấy chưa sáng trừng hết không có một vết mọt mục nào đâu quý vị nhá đấy và quý vị à, xem xong cái video này có thể gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này chúng ta đi du xuân đón tết chào đón năm mới à, đi ô tô thì bao giờ cũng vậy tiện nghi hơn đảm bảo sức khỏe hơn và an toàn hơn rất là nhiều quý vị nhá à, chúng ta cũng phải đây và bây giờ xin phép quý vị Tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này Đó chính là phần động cơ Đây chúng ta thấy tắp bi cửa của nó đây Còn sáng còn mới như thế này Đấy, màn hình Android Tích hợp rất nhiều chức năng Google Maps, YouTube, Facebook, Zalo đầy đủ hết quý vị nhá Hệ thống dẫn đường Đấy, Rồi là đọc báo, nghe nhạc Đây, vô lăng của nó đây Đẹp như thế này cơ mà Đấy đây cái táp đi cửa nó tem của nhà sản xuất vẫn còn đây rất là đẹp luôn quý vị nhá cần số đây vẫn là da xịn của nhà sản xuất quý vị nhá da xịn của nhà sản xuất luôn đấy và bây giờ thì tôi nổ máy đấy máy nổ cực ngon luôn máy gầm thì đại chất rồi đấy là cái cam kết của chúng tôi chỗ nào nó cũng còn sáng trưng hết cả một lượt quý vị nhá nhựa nhựa của nó đây sáng trưng hết nhận này tôi còn chưa cọ đâu quý vị nhá đây đồng hồ tua máy đây nó chỉ nằm trong vòng 8 đến 900 vòng trên một phút một mức độ quá là đạt chuẩn luôn quý vị nhá không có một cái đồng hồ báo lỗi nào trên chiếc xe này luôn quý vị đấy nói giờ tôi sẽ mở máy để truyền tải đến cho quý vị cái linh hồn hay là trái tim của chiếc xe đó chính là phần động cơ rồi đi vào phần động cơ của chiếc xe này chúng ta mới thấy cái độ chất của chiếc xe này nhá quý vị nhá đây ấy tất cả mọi thứ sáng trưng hết cả lượt nhìn ra à, ấy sơn dấu của nhà sản xuất ấy à, máy đang nổ quý vị nhá này ấy chúng ta thấy sáng trưng chưa à, chúng ta nhìn thấy cái ấy, cái máy này ấy, vách máy này sáng trưng hết cả một lượt quý vị nhá này răng của nó đây quý vị này đấy vẫn là sơn zin của nhà sản xuất này. lỗ bấm tròn xe máy đang nổ nhá đứng gần còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn quý vị nhá đây, không có dấu hiệu gì của sự rung giật hết quý vị nhá đây cabo của nó đây keo chỉ đây ấy các lỗ đây tròn xe đây lỗ này cũng vậy tròn xe này đấy, tem của nhà sản xuất này đấy, các lỗ bấm tròn xe keo chỉ đây đấy, đinh cán của nhà sản xuất đây quý vị nhá đinh cán đây này đấy, cam kết quý vị là không đâm đụng đâu đấy, keo chỉ zin đến 100% luôn đấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn quý vị nhá đấy rất là sáng luôn kể cả hai cái cụm đèn của nó đây máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực ngon luôn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 nhá nhựa nhựa của nó còn rất là sần và sáng quý vị nhá đây nội thất bên trong của nó đây màn hình vô lăng rất là đẹp đấy cần số rất là da xịn của nhà sản xuất đấy, hai cầu hàng ghế thứ nhất đây màu kem bằng da cao cấp rất là đẹp và dày dặn nhá các chốt cửa các con ốc này chưa lần mở luôn tabi thì mới cứng luôn nha quý vị nhá và đặc biệt nữa nhựa của nó còn rất là sần và tươi quý vị nhá keo chỉ không tính đến rồi zin đến 100% không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị đây chúng ta thấy chưa hàng ghế thứ hai đây trần của nó đây điều hòa là điều hòa ba vùng vẫn còn mát lạnh luôn quý vị nhá đây cái tắp bị cửa của nó đây sáng trưng chỉ với 385 triệu chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe hạng sang rồi quý vị Đấy. đi thì nhìn rất là hiện đại và hầm hố mà đây tắp bị cửa lái đây tem vẫn còn còn luôn này. đấy tắp bị cửa lái này. bên dưới này đây sáng trưng chưa ghế điện